Báo giá các phiên bản iPhone 12 Pro Max tại MSM 170 Lạch Chay Hải Phòng. iPhone 12 Pro Max đen 128 July New, giá 24 triệu 850 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 12 Pro Max trắng 128 July New, giá 24 triệu 850 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 12 Pro Max vàng 128 July New, giá 25 triệu 050 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 12 Pro Max xanh 128GB New, giá 25 triệu 150 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 12 Pro Max đen 256GB New, giá 27 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max trắng 256GB New, giá 27 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 256GB New, giá 28 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max xanh 256GB New, giá 28 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max đen 128GB còn bảo hành hãng, giá 25 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max trắng 128GB còn bảo hành hãng, giá 25 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 128GB còn bảo hành hãng, giá 26 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max xanh 128GB còn bảo hành hãng, giá 26 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max đen 256GB còn bảo hành hãng, giá 28 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max trắng 256GB còn bảo hành hãng, giá 28 triệu 350 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 256GB còn bảo hành hãng, giá 28 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max xanh 256GB còn bảo hành hãng, giá 28 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 12 Pro Max đen 128GB trả bảo hành chính hãng, giá 26 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max trắng 128GB trả bảo hành chính hãng, giá 26 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 12 Pro Max vàng 128GB trả bảo hành chính hãng, giá 27 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max xanh 128GB trả bảo hành chính hãng, giá 27 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 12 Pro Max đen 256 ghi trả bảo hành chính hãng, giá 29 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max trắng 256 ghi trả bảo hành chính hãng, giá 29 triệu 350 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 256 ghi trả bảo hành chính hãng, giá 29 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 12 Pro Max xanh 256 ghi trả bảo hành chính hãng, giá 29 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 12 Pro Max đen 128GB quốc tế Mỹ mới nguyên siêu, giá 27 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max trắng 128GB quốc tế Mỹ mới nguyên siêu, giá 27 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 12 Pro Max vàng 128GB quốc tế Mỹ mới nguyên siêu, giá 27 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max xanh 128GB quốc tế Mỹ mới nguyên siêu, giá 27 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 12 Pro Max đen 128GB chính hãng VNA mới nguyên siêu, giá 28 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max trắng 128GB chính hãng VNA mới nguyên siêu, giá 28 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 128GB chính hãng VNA mới nguyên siêu, giá 28 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max xanh 128GB chính hãng VNA mới nguyên siêu, giá 28 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 12 Pro Max đen 256GB quốc tế Mỹ mới nguyên siêu, giá 29 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max đen 256GB quốc tế Mỹ mới nguyên siêu, giá 29 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 256GB quốc tế Mỹ mới nguyên siêu, giá 29 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 12 Pro Max xanh 256GB quốc tế Mỹ mới nguyên siêu, giá 30 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 12 Pro Max đen 256GB chính hãng VNA mới nguyên siêu, giá 31 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max trắng 256GB chính hãng VNA mới nguyên siêu, giá 31 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 256GB chính hãng VNA mới nguyên siêu, giá 31 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 12 Pro Max xanh 256GB chính hãng VNA mới nguyên siêu, giá 31 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 12 Pro Max đen 512GB chính hãng DNA mới nguyên siêu, giá 37 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 512GB chính hãng DNA mới nguyên siêu, giá 37 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 12 Pro Max xanh 512GB chính hãng DNA mới nguyên siêu, giá 37 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn.